Dù mới lên hạng nhưng Công an Nhân dân đã có nhiều sự tăng cường chất lượng như tiền vệ Phan Văn Đức, hậu vệ Đoàn Văn Hậu hay Sầm Ngọc Đức cũng như thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tới đây, dự kiến đội bóng này sẽ ra mắt nhiều cầu thủ nổi tiếng nữa để có thể cạnh tranh sòng phẳng với nhiều đội mạnh tại V-League 2023. Cũng theo kết quả bốc thăm, xếp lịch thi đấu, đương kim vô địch Hà Nội gặp Việt Theo ngay từ vạch xuất phát. Trận đấu này nhiều khả năng được ban tổ chức lựa chọn là trận khai mạc mùa giải này bởi ngoài tính chất khốc liệt của hai đội bóng mạnh thì sân nhà hàng đẫy dự kiến sẽ đón lượng khán giả lớn. Trong khi đó, Nam Định, cái tên đang rất nổi trên thị trường chuyển nhượng sẽ tiếp thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà Thiên Trường. Đây được xem là cơ hội lớn để Nam Định giành 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mà đội bóng Thành Nam đạt tham vọng lớn thay vì chỉ biết trụ hạng như các năm gần đây. Năm nay, Night Wolf V-League 2023 dự kiến khai mạc từ ngày 3 tháng 2 và kết thúc vào cuối tháng 8. V-League 2023 kết thúc sớm để hệ thống bóng đá Việt có thời gian chuẩn bị cho mùa giải chuyển giao 2023-2024. Từ mùa 2023-2024, hệ thống giải V-League sẽ vận hành theo lịch hoạt động của bóng đá châu Âu để phù hợp với lịch chuyển nhượng cầu thủ ở mùa đông, mùa hè. 14 đội bóng V-League 2023 sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau vòng 13, những đội xếp thứ nhất đến thứ 8 sẽ thi đấu ở nhóm A để tranh vị trí nhất, nhì, ba. Các đội từ vị trí thứ 9 đến 14 sẽ đá ở nhóm B để qua đó xác định một suất xuống hạng trực tiếp. Mỗi câu lạc bộ vẫn được sử dụng 3 ngoại binh, một cầu thủ Việt gốc nước ngoài, cầu thủ nhập tịch và nhiều khả năng cả một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam Việt Kiều.